Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn về đầu tư bất động sản của Đào Nguyễn Official. À, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư tại à, thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam, à, bắt đầu từ à, Đà Nẵng trở vào. Thì à, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề đó là những cái cách, những cái chiến lược mà đầu tư bất động sản đối với những cái người ít vốn. À, đầu tiên để dễ dàng nhất đó là khi mà bạn à, chỉ có một số ít tiền thôi bạn có thể là đi thuê bất động sản và sau đó cho thuê lại à, đó người ta hay gọi là hình thức thuê và cho thuê thì đối với những cái bạn có thể là thuê mặt bằng rồi cho thuê lại mặt bằng hoặc là thuê căn hộ à, tân trang lại và sau đó sẽ cho thuê lại ha hoặc là bạn có thể thuê một căn nhà ở trong đó có rất là nhiều những cái căn hộ nhỏ bạn có thể là chia ra ở phần bên dưới mình sẽ cho thuê mặt bằng ở trên mình sẽ sửa sang lại để mình sẽ cho, cho thuê thành căn hộ thì cái việc mà là muốn làm được những cái điều này thì bạn phải à, đi theo học hỏi những người có kinh nghiệm ha và xem rằng là họ làm cái điều đó như thế nào họ thiết kế lại những căn hộ nó có đầy đủ những cái tiện ích hoặc là họ sẽ làm như thế nào quan trọng nhất khi mà bạn bước vào một cái căn hộ hay là một căn nhà thì người ta những cái người phụ nữ à, họ sẽ quan trọng họ sẽ nhìn thấy, muốn xem cái bếp à, và cái phòng ngủ thì khi mà ví dụ đây là cái chia sẻ của tôi thôi à, ví dụ như là bạn có thể thiết kế cái bếp làm sao cho nó đẹp ha phòng ngủ đẹp còn các phòng khác thì nó cũng bình thường thôi ha thì ví dụ như là bếp thì nó có phải à, đầy đủ những cái thiết bị à, có thể là nó nó nó không cần phải mất tiền đâu à, nhưng mà nó đầy đủ và nó cảm giác là nó tiện lợi ha thì à, đó cũng là một cái cách mà để bạn có thể là thu hút sự chú ý của à, những người mua hoặc là phòng phòng ngủ ha phòng ngủ nhà tắm à, đó là những cái mà là người ta rất là quan trọng ha nhà tắm bạn làm là mình sẽ thêm những cái kệ để họ có thể để những cái những cái dụng cụ hay là những cái Ờ, đồ dùng à, ví dụ là sữa tắm hay là dầu gội hay là tất cả những cái có những cái khay để đồ dơ chẳng hạn ví dụ như vậy bạn thiết kế làm sao nó cảm thấy là người ta vô bước vào người ta cảm thấy là ô nó rất là tiện lợi và nó um, nó, nó, nó dễ dàng cho người ta sử dụng ha thì à, đó cũng là một cái uh, cách mà bạn à, phải chú ý mà bạn thiết kế những cái cái căn hộ làm sao mà nó có thể hút cái sự ờ, chú ý của người khác ví dụ bạn là có thể là bạn sửa sang ở cái ngoài mặt ngoài ờ, để ờ, sơn phết là cái cái khu căn hộ của bạn nó nổi bật nhất ở trong cái cái khu vực đó hoặc là khi mà bạn đi thuê thì bạn phải chú ý một điều rằng là cái địa chỉ mà dễ tìm ha hoặc người ta sẽ search trên Google Maps nếu mà bạn thuê ở những cái vị trí mà cái địa chỉ làm cho họ cảm thấy là nó bối rối mà họ không thể nào mà biết cách được tới đó hoặc là nó sẹt sẹt quá nhiều ha ờ, mà bạn khó có thể tìm thấy thì làm cho khách hàng người ta cũng khó có thể tìm thấy cái đó là cái cũng một cái điều mà nó quyết định tới cái việc mà là cho thuê nó dễ hay không dễ ha rồi à, cái cách thứ hai là bạn có thể đi mua nhà cũ à, hoặc là sau đó bạn sẽ sơn sửa lại hoặc là bạn có thể là một ờ, hồi lúc trước thì ờ, tôi cũng có kinh doanh cái loại hình này tôi ờ, ví dụ như là tôi sẽ mua những cái căn nhà mà nó nó cũ à, nó nó không có ở những cái vị trí nó gần ngay cái trung tâm chẳng hạn ví dụ ở ngay chỗ quận phú nhuận hay là bình thạnh thì nó cũng gần trung tâm ha thì ở những nhà trong hẻm nó cũ thôi nhưng mà khi mà bạn à, sửa lại cho nó mới hoặc là bạn sẽ cơi nới lên ví dụ thường là nó có một tầng chẳng hạn rồi bạn à, xem xét rằng là khi mà bạn xem xét móng có thể nâng lên tầng hai ba tầng hay không và sau đó bạn sẽ nâng tầng lên à, và bạn à, trang trí làm sao cho bắt mắt và thường là những cái người mà có nhu cầu sử dụng họ rất là ngại phải xây dựng mới và họ không có thời gian họ không có thiết kế và họ cũng không biết thiết kế làm sao cho đẹp thì ví dụ bạn xây rồi bạn làm nó mới đẹp rồi bạn có thể là à, bán lại cho những cái người người ta có nhu cầu sử dụng hoặc là có một cái nữa rằng bạn có thể là hình, thức ờ, sau này đang phát triển là thì bạn có thể mua đất hoặc là mua những cái căn nhà à, nó có sẵn phòng rồi ha so, đối với đất nếu mà chưa có thì Ờ, những cái nhà đầu tư họ sẽ xây lên họ sẽ thiết kế ờ, ngay ban đầu luôn là những phòng ốc ờ, để họ cho thuê apartment ha cho thuê những cái căn hộ nhỏ nhỏ thì ở trong đó nó có giá ví dụ là năm bảy triệu một tháng thì khi mà làm xong căn hộ đó thì họ sẽ cho thuê cho thuê và sau đó họ bán cả một cái business đó cho người đầu tư thì vô hình chung hàng tháng thì những nhà đầu tư họ vẫn nhận được những cái nguồn tiền hàng tháng đó là những cái thu nhập à, hàng tháng doanh thu à, hàng tháng thì họ vẫn có lợi hơn là gửi ngân hàng hoặc là ví dụ đối với những cái nhà mà nó ờ, cũ hoặc là nó có đầy đủ phòng rồi nhưng mà cần phải thiết kế lại bạn vào bạn sẽ xem xét à cái khu nhà này có thể là thiết kế lại thành những căn hộ hay không để cho thuê nhưng mà đặc biệt nha cái khi mà bạn làm những cái cái à, kinh doanh à, những cái căn nhà cho thuê và sau đó bán lại thì bạn cũng phải là à, tìm những cái vị trí nó thuận lợi ha và nó phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng ví dụ như là à, thì bạn mới có thể thể cho thuê được và khi bạn cho thuê được thì cái business đó nó sanh lãi hàng tháng thì bạn mới bán được thường là những cái người mà kinh doanh ở cái việc mà là mua nhà và sau đó xây lên à, để bán cái business đó thì khoảng là cái lợi nhuận khoảng là 30 phần trăm à, trong vòng 6 à, tháng còn những người mà bạn mà thuê và cho thuê thì theo như thống kê và theo như cái sự tiếp xúc và chia sẻ của các bạn thì khi các bạn làm tốt ha thì cái lợi nhuận của các bạn có thể là từ 20 tới 25 phần trăm một tháng à, với cái số tiền mà bạn bỏ ra thì đó cũng là một cái cái điều mà các bạn là nên cân nhắc rồi cái hình thức kinh doanh thứ ba à, bạn có thể là à, tìm mua à, những cái bất động sản à, cần bán gấp à, ở những cái cái kênh ví dụ là à, người ta ngân hàng thanh lý hoặc là à, người ta rao bạn bạn sẽ kết hợp với những người môi giới ha họ chuyên ở khu vực đó thì bạn thích làm ở một cái khu vực ví dụ Bình Thạnh chẳng hạn thì bạn sẽ phải quan hệ với tất cả các môi giới ở quận Bình Thạnh để khi mà có một cái căn nhà nào hoặc là một cái ờ, bất động sản nào ờ, cần bán gấp vì một cái lý do nào đó thì họ sẽ gọi cho bạn tại vì những người mà môi giới họ nắm rất là rõ thị trường ví dụ là giá là 5 ờ, tỷ đi nhưng mà người này bán dưới giá thị trường khoảng 20 phần trăm đó là cái giá tốt thì bạn sẽ có thể là nhập ngay vào ha và cái tiếp theo cái cách tiếp theo đó là bạn có thể là góp vốn à, cùng với nhau để mà có thể là mua đất phân lô bán nền à, những cái việc đó thì bạn cũng phải nắm rõ ha hoặc trong nhóm của bạn thì những người mà làm cái công việc này thì họ phải à, có thể là xin quy hoạch và đầu tư những cái cơ sở hạ tầng như thế nào mỗi người có một việc và sau đó khi à, cái ờ, khu đó xong thì mỗi người bao nhiêu lô chẳng hạn ha và chia ra rõ ràng như vậy thì bạn cũng thể là góp tiền để vào cái này đó chứ không chứ đừng có góp ha đừng có góp theo kiểu mà tôi góp rồi khi nào mà kinh doanh xong thì trả tôi thì nếu mà góp như vậy thì là bạn phải là kinh doanh thành công ty ha kinh doanh công ty và bạn góp cổ phần vào thì nó mới rõ ràng chứ bạn không nên đưa tiền cho một người nào đó mà không có một cái chứng nhận nào đó uh, gì để thể hiện bạn đã góp tiền vào Ờ, kinh doanh bạn phải hoặc là ờ, khi mà góp vào để làm chung gì thì mỗi người sẽ được bao nhiêu lô trong cái đất đó hoặc là ờ, bạn sẽ cùng bán hoặc là bạn sẽ nhờ môi giới để bán lại thì cái đó cũng là một cách rồi cái cách cuối cùng đó là ví dụ bạn có ít tiền bạn muốn kinh doanh bạn chỉ cần có thu nhập hàng tháng ha có bạn có thể có thu nhập hàng tháng thì bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng của những cái tổ chức tín dụng bạn mua bạn đóng tiền theo tiến độ thì sau sau một thời gian thì bạn sẽ có một cái cục tiền lớn và bạn bán cái, à, tài sản đó đi thì bạn sẽ xây là bạn sẽ có một cái tài sản à, một cái số tiền lớn và bạn có thể tiếp tục làm cái điều đó thì cái lưu ý khi mà bạn à, dùng cái chiến lược này á là bạn không nên vay quá nhiều mà bạn không có khả năng trả ha thì bạn cũng phải uh, chú ý tới cái việc mà là cái đòn bẩy tài chính đó nó cũng có cái hai mặt ví dụ bạn không trả được ngân hàng thì ngân hàng sẽ ship à, mất cái tài sản của bạn hoặc là à, bạn có rất là nhiều cái nguồn thu nhập nhưng mà ờ, vì một cái lý do nào đó những cái nguồn thu nhập đó tự nhiên bị cắt bạn không có tiền để đóng lãi và gốc thì ờ, cái bất động sản của bạn nó cũng sẽ bị gặp rắc rối với ngân hàng uh, hoặc là nhưng mà khi mà bạn uh, đi vay như vậy đối với ngân hàng bạn phải uh, tìm hiểu kỹ và rõ ràng những cái chính sách của họ à, thường là những cái người mà đi vay chuyên nghiệp họ sẽ à, tìm hiểu kỹ càng là cái cách nào tốt cho họ có thể là họ sẽ chỉ à, những cái nhà à, kinh doanh mà theo kiểu nước sống á, thì họ sẽ chỉ muốn là họ trả lãi thôi họ không trả gốc nhưng mà nếu bạn à, không có chuyên thì bạn phải vay với cái hình thức là trả lãi và gốc đều tại vì khi mà bạn trả gốc một thời gian thì cái cái việc mà trả lãi thế chỉ là trả lãi cho ngân hàng thôi bạn không tiết kiệm được điều gì cả không có tiết kiệm được số tiền nào cả nhưng mà khi mà bạn trả gốc luôn á, thì mỗi tháng bạn sẽ trả bớt cái số tiền của bạn đi và cái lãi nó cũng sẽ giảm à, giảm dần đi ha nên bạn phải chú ý cái điều này à, theo cái hình thức kinh doanh của bạn và mong muốn của bạn bạn sẽ à, xem cái hình thức nào cái vay cái kiểu vay nào là nó phù hợp với cái mình và cái chính sách ưu đãi như vậy thì ví dụ họ ưu đãi họ uh, cho bạn cái ờ, thông tin là bây giờ là chỉ cần thanh toán 10, 15, 20 hay là 30 phần trăm thôi sau khoảng là 2 năm thì bạn phải phải trả lãi vào gốc nhưng bạn phải xem là à, cái khoảng thời gian đó nó cũng rất là ngắn ha hai năm là 24 tháng bạn cũng phải hàng tháng bạn sẽ gom tiền lại để bạn sau cái sau cái thời khoảng thời gian đó bạn à, sẽ phải trả cho ngân hàng thì có một số chủ đầu tư họ sẽ hỗ trợ cho bạn à, lãi và gốc à, nếu mà bạn trả trước à, nếu mà bạn thanh toán trước thì sẽ không bị phạt còn một số chủ đầu tư họ sẽ không có hỗ trợ cái điều đó thì bạn phải hỏi ngân hàng trước khi vay ha là nếu mà tôi trả trước như vậy thì cái việc mà là phạt là bao nhiêu phần trăm trên cái số tiền mà trả tôi trả thêm thì có như một vài cái ngân hàng thì à, rất là thấp ví dụ từ 1 hoặc 2 hoặc 3 phần trăm bạn chọn ngân hàng nào là tùy thuộc bạn à, nếu mà một số ngân hàng ờ, nhà nước ờ, hay là công ty cổ phần có cái vốn cổ phần của nhà nước thì cái việc mà họ sẽ giấy tờ họ sẽ gắt ngay ban đầu nhưng mà lãi suất của họ những cái những cái quy chế những quy định của họ ờ, nó có gắt nhưng mà lãi suất của họ thấp và những cái mức phạt của họ cũng thấp hơn nên bạn à, đối hơn là đối với những cái công ty mà những cái ngân hàng à, thương mại cổ phần tư nhân ha thì bạn phải xem xét tất cả những điều đó à, nhất định không vay tín dụng đen để mà kinh doanh bất động sản à, vì bạn một chắc chắn một điều rằng là bạn không thể nào biết được là bạn có ờ, kinh doanh thật sự lời hay không ở cái bất động sản bạn đang mua vào tại vì cái điều này á, là nếu mà bạn khi mà thua lỗ chỉ xảy ra khi bạn kinh doanh bất động sản khi bạn không có uh, biết được ờ, là cái cái cái cái số tiền đó bạn sẽ trả như thế nào nếu mà bạn không có tiền để trả à, tới cái ngày thời điểm mà trả lãi vào gốc ngân hàng mà không có tiền trả ha thì chắc chắn bạn sẽ uh, gặp rắc rối với ngân hàng hoặc là bạn sẽ bị mất cái số tiền mà bạn đã đóng hoặc là bạn phải bán rất là rẻ À, để bạn có thể là lấy ra được một ít một số tiền thì rủi ro chỉ có thể xảy ra khi mà bạn không nắm được rõ được cái tài chính cá nhân của bạn và bạn nghe theo lời của môi giới quá nhiều và nghĩ rằng là à hai năm hay ba năm nó còn lâu lắm mình từ từ tới đó mình tính ha không phải là như vậy bạn phải tính ngay từ lúc đầu bắt đầu mua cho dù ngân hàng hỗ trợ cho thường chủ đầu tư hỗ trợ bạn cũng phải để dành cái số tiền đó và tính được cái số tiền đó bạn phải trả hàng tháng là bao và vay à, với cái mức mà là thì khoảng là 50% của giá trị của bất động sản thôi à, đừng có vay nhiều quá đối với những người chuyên nghiệp họ sẽ có thể họ sẽ cân đối được họ vay nhiều để họ lấy cái này họ đắp cái kia nhưng mà đối với các bạn mà không chuyên thì bạn đừng có vay nhiều quá quá cái mức mà là 50% của cái bất động sản tại vì bạn không biết được là thị trường nó biến động như thế nào đâu có những cái năm mà 2012 2013 lãi suất tăng lên khoảng hơn 24% phần trăm thì lúc đó rất là nhiều nhà đầu tư bị phá sản à, vì không có tính được cái khoản mà là à, cái lãi suất nó biến động ha à, đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ tới các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi à xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo